Ok luôn anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today Đầu game tôi xin được cảm ơn hai anh em Tú Nguyễn và anh em Phúc Nhan Chào mừng và rất là cảm ơn anh em đã trở thành hội viên của kênh Lâng số tổng hội viên của kênh trong cái thời điểm hiện tại là 224 người Rất là cảm ơn các anh em Vậy là cái mục tiêu của tôi là đến hết năm 2022 là cái số hội viên đăng ký kênh nó đạt 300 người thì nó đã tiến đến rất là gần rồi anh em ạ Nó rất là gần rồi Đấy chúng ta chỉ cần là Bây giờ là 224 đúng không 224 vậy là tính ra là chỉ còn có 76 người nữa thôi 76 <laughs> người nữa thôi Đấy nhưng mà tôi biết là cái tốc độ tăng càng ngày nó sẽ càng chậm Bởi vì là những anh em mà fan cứng mà yêu quý thì đã coi như là đăng ký hội viên hết rồi Từ lâu rồi Đấy Thế nên là càng ngày nó sẽ càng chậm Nhưng mà không sao cả anh em ạ <laughs> Chậm nhưng mà nó chắc nha anh em nhá chậm nhưng chắc về căn bản là nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái việc là tôi chăm chỉ nữa đấy nhưng mà tự bản thân phải nỗ lực lên tự bản thân là phải hàng ngày là phải ra clip đều Đấy, như thế thì anh em yêu thương mới coi như là, là quý mến để mà đăng ký được đúng không đấy <laughs> hợp lý đấy nhưng mà ngoài ra này ngoài cái việc là có cái mục tiêu là 300 hội viên thì đấy nó cũng chỉ là một mục tiêu thôi cái, cái mục tiêu quan trọng hơn này là sẽ phải phổ biến cái kênh này để nó lên được khoảng 30.000 sub đấy đừng có quên đi là cái mục tiêu đấy Mục tiêu đấy nó là cái mục tiêu mà ngay từ đầu đã coi như đặt ra nha anh em nhá Đặt ra ngay từ đầu đối với kênh của tôi Thì anh em cũng có thể thấy là uh, <clears throat> Lâu lâu tôi không nhắc đến nhưng mà hiện tại ấy, Thì tốc độ tăng trưởng về mặt người đăng ký kênh mới ấy, Thì nó đang tăng trưởng rất là nhanh Đấy, lâu rồi thì tôi cũng không có nhắc đến cái việc này Nhưng mà cũng phải xin thông báo với anh em Một cái tin rất là vui là hiện tại ấy, Tôi lâu tôi không nhắc đến thì hiện tại là kênh đã được là 21.000 gần 200 sắp rồi. Đấy, tức là tốc độ là vẫn rất là đều, vẫn rất là tăng đều, tăng trưởng theo uh, những cái clip mà mới ra. Đấy, cứ ra clip là lại có người sắp thêm, thế là vui rồi. Đấy, nhưng mà tốc độ tăng trưởng như thế này thì tôi đang hơi có một chút gì đấy hơi gọi là lo lắng và băn khoăn, không biết là liệu rằng đến từ bây giờ đến cuối năm tức là chỉ còn có ở đây là gần 7 tháng nữa, gần 7 tháng nữa thì không biết là liệu rằng là chúng ta có thể đạt được cái số lượt subscriber là 30.000 sub không? Thì tôi cũng đang hơi phân vân anh em ạ Đấy, nên là, rất, nên là rất là hy vọng là các anh em Nếu mà anh em đang xem anh em yêu quý tôi mà anh em vẫn đang xem nhá anh em uh, vẫn xem hàng ngày thì anh em chưa sắp thì anh em sắp hộ tôi nhá bởi vì về căn bản là tôi biết là hiện tại ấy, là theo cái số liệu mà thống kê ở trên youtube là tôi biết là có tới là 20.000 đến 25.000 anh em là đang xem nhưng mà chưa đăng ký <laughs> thế lại đang xem nhưng mà chưa đăng ký đấy anh em ạ tất nhiên là các anh em đấy thì sẽ không phải là xem đều tôi mà lâu lâu ra một cái clip mà nó gọi là nó nó phải thực sự là nó xuất sắc đấy nó nó hay nhiều người tương tác nhiều người ấn nút like rồi nhiều người comment thì youtube nó mới đề xuất cho các anh em đó vào đấy nhưng mà nói chung là cũng rất là mong các anh em mà đang xem tôi đều ấy ngày nào cũng ra clip anh em cũng xem ấy thì anh em uh, tương tác nhiều lên nhá giúp tôi tương tác nhiều lên ấn like nhiều lên comment nhiều lên để cho các anh em khác anh em cũng được đề xuất rồi anh em vào xem đấy cái kênh của chúng ta khi mà chúng ta được nhiều người vào chúng ta nhiều người tương tác nhiều người comment tự nhiên cái kênh nó lại vui hơn đấy nó ở dưới nhìn những cái dòng comment ấy tôi đọc thì chắc chắn là tôi là người vui nhất rồi nhưng mà các anh em vào xem ấy các anh em uh, viewer vào xem các anh em cũng được tương tác với nhau các anh em cũng chém gió với nhau ở phía dưới thì nó rất là vui nhá anh em nhá rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu này anh em có thể thấy là tôi đang mua rất là nhiều những cái con warrior ở đây và đang có ý định là xây dựng cái bộ warrior đấy cái lý do làm sao mà tôi lại chọn cái bộ warrior ở trong cái trận đấu này thì từ từ anh em nhé tôi sẽ phân tích cho anh em cái trận đấu này <clears throat> nó có một cái rất lạ tại sao tôi lại chọn chọn chơi Wario từ từ đây anh em ạ bài ra như nào tôi cũng sẽ chọn chơi cái bộ Wario ở trong cái trận đấu này <clears throat> cái lý do mà chọn Wario ấy thì anh em có thể thấy là ở trong cái trận đấu này nó không hề có cái con uh, ờ, chúa quỷ và cũng không hề có con Secret Lancer đấy nhưng mà tại sao lại lại chọn cái cái bộ Wario <clears throat> chắc chắn là cái bộ Warrior ở trong cái trận đấu này ấy, nếu mà chấm điểm cho cái bộ Warrior thì chúng ta sẽ không thể nào chấm cho nó cái điểm 10 được. Cái bộ Warrior nó chỉ được chấm 10 điểm để mà chúng ta có thể lựa chọn trong một cái trận đấu. Khi mà cái bộ Warrior ấy nó có con chúa quỷ, có con Lancer và đồng thời <clears throat> nhá, và đồng thời là nó không có con Dark Spirit thì ở trong cái trận đấu này nó chỉ thỏa mãn được cái việc là nó không có con Dark Spirit thôi Còn nó không có con Chúa Quỷ và nó không có Lancer Không có hai con 5 tiền Trừ hai điểm nha anh em nhá Trừ hai điểm Và trong cái trận đấu này Ngoài ra nó còn có một cái con Đấy là nó chính là cái con Bad Omen Đây là chúng ta auto là chúng ta trừ thêm một điểm nữa là Cái bộ Warrior ấy Nhận xét được chính xác ở trong cái trận đấu này là bộ Warrior nó chỉ đánh, được đánh giá là 7 điểm thôi Nhưng mà tại sao tôi lại chọn <laughs> cái lý do nó có nó có một cái cách phân tích như này để chúng ta chọn đội hình này mà rất nhiều anh em nó sẽ quen với cái cách một hơn <clears throat> thì tôi xin uh, giải thích một chút về cái cách chọn đội hình đầu tiên đấy là khi mà chúng ta bật cái bảng truyền thuyết lên ấy đúng không chúng ta sẽ có những cái con truyền thuyết và chúng ta sẽ chọn theo những cái con 5 tiền những cái con tướng 5 tiền ở trong cái bộ truyền thuyết đó đấy, để chúng ta chọn ra một cái đội hình mạnh nhất tôi lấy ví dụ anh em chơi cái bộ sáu đỏ đúng không? Bộ uh, đỏ chơi kẹp với cả gót sáu kiếp len này kẹp với cả gót Thì anh em sẽ bật cái bảng truyền thuyết lên Mà trong cái bảng truyền thuyết ấy Nó có cái con uh, <clears throat> Nó có cái con đầu tiên là cái con chắc chắn là con rớt này là Trong bộ gót là phải có rồi đúng không? Con thứ hai là phải có là con ca lông đúng không? Con thứ ba là con Bad Omen Và con thứ tư cái con Batman này thì nếu mà có ở trong cái bộ sáu đỏ thì nó tuyệt vời luôn nhá Bởi vì nó ở trong cái bộ kepler luôn nhá Và cái con thứ tư là cái con Khan Thì cái con Khan ấy và con rớt nó là hai con ở trong bộ gót Và cái con năm tiền là cái con ca thì nó là cái con mạnh nhất ở kẹp theo cái bộ gót đỏ rồi Đấy Thì nó là 10 điểm đúng không anh em Chưa, chưa 10 điểm Nó mới chỉ là 9,5 điểm thôi Nó phải có kèm theo một cái điều kiện đấy là Không có con Dark Spirit nữa Ở trong cái cái cái cái, ờ, cái bộ truyền thuyết nhá Thì nó là 10 điểm Tuy nhiên <clears throat> với cái cách chọn như thế Thì đúng là khi mà anh em chơi ấy, anh em xây dựng được đủ full cái đội hình như thế ấy, vào late game và solo thì chắc chắn là nó là vô địch nó là chắc chắn và cái đội hình đấy à, khi mà chúng ta chọn thì chắc chắn là nó sẽ là chấm được cái thang điểm 10 thì nó là 10 điểm khi mà nó ra đủ cái bộ như thế tức là không có dark spirit này trong bộ truyền thuyết thì có khan rớt calong và con ờ, betomen Đấy, thì nó sẽ là 10 điểm trong cái bộ nếu mà chọn gót đỏ Đấy, và trong cái trận đấu đấy Khi mà anh em chọn gót đỏ Thì anh em sẽ coi như là nắm chắc cái phần thắng Nếu mà anh em solo 1 vs 1 và anh em form đủ đội hình nhá Tuy nhiên ở trong trận đấu đấy Nếu mà anh em đánh đồng cái mức rank ấy Ở mức rank thấp thì không sao anh em khôn hơn người khác Anh em biết được cái đấy thì anh em có thể là hơn người ta ở cái chỗ anh em chọn đội hình đúng nhưng với một cái mức rank mà nó cao hơn thì tôi phải nói thật với anh em là từ cái mức rank kinh trở đi ấy chưa phải là cái mức rank queen đâu nhá Đấy tôi đang nói lên cái mức ranking thôi Lên kinh thôi Đấy người ta đã có những cái nhận thức là người ta chọn đội hình nó như thế rồi Tức là người ta sẽ Ai người ta cũng sẽ có một cái tư duy Một cái tư duy là người ta sẽ chọn những cái đội hình mà Nó chiếm được điểm cao Như tôi đánh giá theo thang điểm nhá Còn người ta đánh giá kiểu khác thì không biết Nhưng mà đại loại là người ta sẽ chọn những cái đội hình đó Khi mà trong truyền thuyết nó sẽ có những cái con đó Thì chúng ta sẽ có một cái cách chọn khác Như là tôi đang chọn ở trong cái đội hình này là chúng ta tư duy ngược đi chúng ta tư duy ngược đi tôi lấy ví dụ như một cái trận đấu ấy mà nó có con máy bay này con ca lông và con bom và con dark spirit thì anh em vào trận đấu ấy tôi đảm bảo với anh em luôn nhá là ít nhất là ba thậm chí là bốn năm sáu người sẽ chọn là chơi uh, goblin đấy cái đấy là điều chắc chắn thế nên chúng ta sẽ có mấy cách tư duy khác đấy là tư duy ngược Chúng ta tư duy ngược lại Ví dụ như cái trận đấu mà Đấy có máy bay này Có bom và canon Thì um, sẽ có rất nhiều người chơi Goblin Chúng ta sẽ tư duy ngược lại là chúng ta Ờ bây giờ trong cái xem là trong cái bộ truyền thuyết này Liệu rằng là có một cái con là con Lancer không Hoặc là có thêm một con uh, <clears throat> Dạng như là con Squire không Đấy Thì chúng ta sẽ chọn một cái đội hình khác để counter được đại đa số những cái đội hình ở trong cái trận đấu và nó không có được chấm theo thang điểm 10 nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 8 điểm thôi. Thế lý do tại làm sao mà chúng ta lại chỉ chọn những cái đội hình mà nó chỉ được khoảng tầm 7 8 điểm thôi. Cái lý do rất là đơn giản là bởi vì những cái đội hình đấy thì sẽ ít người người ta chọn để chơi nhá. Nên chúng ta có ít người chọn chơi thì chúng ta sẽ dễ dàng ra bài hơn. Chúng ta một mình một đường thì nó là cũng là một cái chân lý để giành được cái chiến thắng ở trong cái trận đấu đấy anh em ạ. Đấy nhưng mà nó có thể chơi được với những cái thằng được chấm theo thang điểm 10 Hay nói cách khác là nó là cái bộ nó counter trực tiếp vào những cái bộ được chấm theo thang điểm 10 ở trong cái trận đấu đấy Thì chúng ta chọn Ví dụ đấy, tôi lấy ví dụ như là cái trận uh, có Goblin nhiều nhá Nhiều người chơi Goblin Anh em có thể chọn chuyển sang chơi 9m Khi mà kết hợp với máy bay Kết hợp với ca lông rất tốt Đấy và có thể counter lại đại đa số ở trong cái trận đấu đấy <clears throat> Thì như ở cái trong cái trận đấu này Tại sao tôi lại chọn Wario Nếu mà tính theo cái um, mức độ về chấm theo thăng điểm ấy Là cái bộ Wario trong trận đấu này tôi chỉ chấm mưa 7 điểm thôi tầm 7 điểm thôi anh em ạ Chứ còn thậm chí là không được 8 điểm Không có 8 điểm đâu 7 điểm thôi Đấy nhưng mà nó có cái lý do để mà tôi chọn cái bộ Wario ngay từ đầu luôn Rồi Từ từ đã, bây giờ áp cấp này Tôi thì bây giờ nhá, tôi không đánh cái chuyện thua, tôi không có eco Tôi không có eco anh em nhá Tôi đánh là, thậm chí là bây giờ máu của tôi anh em thấy là máu của tôi đang đứng thứ ba từ dưới lên Đấy, tức là đang rất yếu nhá, đang đứng thứ ba từ dưới lên nhưng mà chúng ta vẫn đánh bổ củi bình thường nhá anh em nhá. Không eco luôn. Đấy. Không eco, đánh vẫn rất là bình thường. Mặc dù là có thằng là nó eco, ở dưới này là eco trắng luôn đấy, chỉ vứt vào giữ máu thôi. Đấy. <clears throat> nhưng mà kệ thôi nhá, chúng ta cứ đánh bình thường. Một chút nữa ấy, khi mà những cái cặp này này ở phía dưới này của tôi này nó lên được hai sao hết là tôi sẵn sàng là tôi đẩy cấp và tôi phá chuối của những cái thằng đang có chuối để tôi giành lại những cái số tiền mà chúng ta bị mất ở giai đoạn đầu game không có vấn đề gì hết nha anh em nhá xác định luôn là đánh bổ củi và chúng ta sẽ có một cái cơ hội để chúng ta cắt chuỗi của thằng kia luôn dấu hiệu nhận biết thì rất là đơn giản nhiều cặp giai đoạn đầu game nha anh em nhá tuy nhiên là cái nhiều cặp này nó phải là trong trên cái cơ sở ấy là khi anh em có nhiều cặp là trên cái cơ sở là anh em phải mua còn anh em đéo mua anh em ờ, anh em eco thì anh em lại không mua bài thì rõ ràng là anh em chỉ có xác định là eco trắng thôi anh em bỏ hết bài thôi đấy còn tôi thì tôi eco nhưng mà tôi vẫn mua bài tôi vẫn mua tôi vẫn dùng tiền đấy có khi mà đủ đội hình rồi thấy có vẻ như là ngon nghẻ thì chúng ta up cấp luôn lên 7 luôn Đấy mà bây giờ mà gặp cái thằng mà đang có chuỗi cộng 7 kia là ăn phát là được cộng thêm 7 tiền là cũng là gọi là tuyệt vời rồi anh em. Đó. Đấy bây giờ hy vọng là gặp cái TH sớm đấy gặp gặp gặp cái thằng TH sớm ấy để để cắt chuỗi sớm nào để còn nhiều khi tôi có tiền tôi lại rốt mấy cái nữa để cho nó mạnh hơn. Rôn mấy cái kiếm bởi vì rất nhiều cặp anh em ạ. Thường thì nhiều cặp thì chúng ta cũng lên rôn một vài cái. Đấy mà như này anh em thấy là tôi đã bắt đầu mạnh rồi đấy. Tầm này bắt đầu mạnh rồi. Anh em thấy không? Tôi mua rất nhiều đầu game để mà đến cái lúc này này chúng ta bắt đầu mạnh lên. Mặc dù là bây giờ nhá anh em thấy là máu của tôi <laughs> nó đang đứng thứ hai. Nó đang đứng thứ hai nhưng mà từ dưới lên. <laughs> không sao hết vẫn mạnh đấy anh em thấy là thời điểm đầu game nó tụt máu một chút nhưng mà đến bây giờ thì nó mạnh thì nó lại không tụt máu nữa thì à, rồi anh em xem cái 69 máu này này nó sẽ nó sẽ giữ được rất lâu nhá đến cái thời điểm mà cái bộ này nó form đủ 6 warrior thì nó mạnh rồi thì cái giai đoạn nó sẽ giữ được máu rất lâu đấy không vấn đề gì bây giờ đi đẩy người ta thôi chứ người ta không đẩy được mình rồi Khoảng thời gian ban đầu cũng xài tiền hơi nhiều Thì bây giờ là đến cái giai đoạn tích tiền thôi À mà cũng chưa tích được Cái round 16 ấy là còn phải up cấp lên 8 Tức là sẽ tiền nó sẽ tụt về là nó chỉ còn khoảng khoảng khoảng chục tiền thôi Anh em ạ Nhưng mà không sao Vẫn chơi luôn nhá anh em nhá Chơi đến cùng luôn để coi như là gặp cái thằng có chuỗi cắt chuỗi nó Rồi hy vọng là sẽ gặp thằng kia Ui dồi ơi sang đây đi Tao ăn phát Trời ơi chuối hơi bị to đấy <clears throat> Rồi bây giờ chia sẻ tiếp một chút này Cái lý do tại sao mà chọn cái bộ Warrior Vừa nãy đang nói dở <laughs> Warrior thì đấy Như là trong cái trận đấu này nó sẽ có ba lý do ba cái lý do tiên quyết mà nó ảnh hưởng đến cái quyết định của tôi khi mà chọn bộ Warrior nó là gì Tại sao tôi lại chọn cái bộ Warrior ngay từ đầu Đấy, khi mà bật cái cái cái bảng truyền thuyết lên mà chúng ta có thể là uh, lắm được rõ là chúng ta chọn một cái bộ line up đi ngay từ đầu và chúng ta có thể là xếp được một cái thứ hạng cao thì nó là như thế này. Trong cái trận đấu này ấy, thì tôi có ba cái lý do để tôi chọn. Cái lý do thứ nhất là trong cái bảng truyền thuyết nó không hề có con Dark Spirit. Con Dark Spirit là một con mà nó phải nói là một mình cái con đấy nó counter cả cái bộ warrior luôn chính vì thế nên là không có con dark spirit nha anh em nhá nó là cái cái cái cái thứ thứ nhất đây này anh em thấy không nó ra cái cặp nó ra đến lúc mà nó ra thì nó sẽ rất mạnh chúng ta có cặp ở đây và bây giờ nó lên được hai sao ok lên 8 nào lên 8 lên 8 lên 8 lên 8 kệ anh em ạ xả tiền đi gặp cái thằng có chuối uh, ờ, bây giờ là ấm luôn đấy rồi đây cho con ếch vào thay con Squadman được chưa Đồ xem chốt được cái đồ gì chốt luôn này Xem lấy được cái đồ gì không Rồi ok tôi lấy cái giáp Tôi sẽ lấy cái giáp phản nha anh em nhá Giáp phản giáp phản được Đấy, bây giờ dồn hết đồ cho Skull Hunter Bây giờ con Skull Hunter là mạnh nhất ở trong cái cái cái đội hình này rồi Không còn con nào mạnh hơn nữa rồi Vừa có khả năng là là gọi đệ lại Vừa có cái khả năng đấy là chính là cái việc là đam con này nó khá to khá to cũng như là nếu mà để cho con này sống sót dai thì nó sẽ gọi được nhiều đệ hơn cũng được nhá anh em nhá rồi bây giờ chúng ta lại quay sang cái lý do cái lý do um, thứ hai ấy vẫn là một cái con nữa ở trong cái đội hình mà nó counter được cái bọn Guardian nó chính là con Squire thì trong cái trận đấu này không có con Squire. Hai con đấy nó đã ảnh hưởng đến cái nhận thức ờ, của tôi đầu tiên khi mà nhìn vào cái bảng truyền thuyết là uh, trong đầu là nó có một cái bộ nó dành cho một cái slot cho cái bộ warrior ngay từ đầu rồi đấy nhá còn cái lý do thứ hai này cái lý do thứ hai quan trọng hơn đấy là trong trận đấu này tôi không chọn gót bởi vì chọn gót ấy nó sẽ rất mạnh ở trong cái trận đấu này và sẽ có nhiều người chọn gót cái bộ thứ hai mà nó được 10 điểm trong cái trận đấu này ấy mà chúng ta cần phải né tránh ra đấy chính là cái bộ 9 assassin 9 assassin ở trong cái trận đấu này sẽ có rất nhiều người chơi bởi vì trong cái bộ truyền thuyết nó có tới hai con truyền thuyết 5 tiền ở trong bộ 9 Assassin. Đấy là con Silent Assassin và con Phantom Assassin. Phantom Queen. Anh em ạ, thế sẽ có rất nhiều người chọn. Đấy mà nhiều người chọn hay trong một cái trận đấu nhiều người chọn đánh trùng bài thì nó rất là mệt mỏi đấy. Nó không đơn giản đâu. Ôi giời ơi, cái thằng kia nó mất bố cái chuỗi rồi anh em ạ. U tiên sư Cày thế nhờ Đấy tôi từ lấy giờ tôi chuẩn bị để đón nó Nhưng mà nó mất chuỗi mất rồi Thọt tiền quá Trận này thọt tiền rồi Trời ạ Thế là không cắt được chuỗi thằng kia Cày thế nhở Hơi toàng Đổi chứ dùng tiền hơi nhiều Cuối cùng lại lại lại mất cái chuỗi Chán nhờ Chán thật sự ấy Đang chắc chắn là ăn được Thế mà nó đéo cho gặp Mẹ round 18, 19 gặp đúng mấy cái rau cuối á Trời ạ Cay thật sự đây bây giờ round 18 mới gặp Mất mẹ chuối rồi Thằng ấy chơi Egosit này Egosit Wick nhưng mà đấy Đây là lại, lại nói nói lại cái câu chuyện là tại sao chọn Warrior này Cái bộ Egosit Witcher ấy Nó là một cái bộ mà nó đang là meta đấy, Egosit Witcher Nhưng mà trong cái trận đấu này nhá Chúng ta chơi Warrior đúng không? Chúng ta không có con 7 Chúng ta không có chúa quỷ nó lại là một cái lợi thế Đấy, lợi thế như thế nào thì tí nữa nói nha anh em nhá tí nữa nói sau bây giờ phải tính rào đã rao 19 rồi chúng ta phải tính xem là cái rào sau chúng ta gặp cái đối thủ nào ok xem nào gặp ai đây Milimin Milimin chơi gì đây Grioto Ui mẹ ơi Grioto à Chưa form đủ bộ thì gặp Grioto hơi sợ nha anh em nhá Quả này mẹ nó đẩy cho tràn nhà luôn Vãi cứt kẹp hai con Whisperseer vào áp tê, Tôi chết tôi rồi Warrior thì nó phải form đủ 9 Warrior thì nó mới không sợ bọn này cơ Còn bây giờ chưa đủ 9 Warrior Mà cái khả năng mà tăng cơ nó trâu của bọn này Nhưng mà đam thì nó thiếu đam thì dẫn tới cái việc là Nó sẽ cực kỳ kéo dài trận đấu kéo dài cái rau đấu này và khả năng là bị đẩy cho tràn nhà nó là có anh em ạ Ôi chết mẹ tôi rồi Úi rồi ôi Thôi tôi tôi tôi chết đi bạn ơi Chết đi chết sớm đi Đừng để cho nó đẻ nữa Chết đi mà Úi rồi mày quá Giết chết được cái con Whispersia anh em ạ à. Mày thế Úi rồi Thế là thoát được một bàn thua trông thấy Ơ Ơ <laughs> Vô lại thắng này <laughs> Đồ vật vâng, lại thắng này Ơ ơ ơ Thắng mới sợ chứ ảo đấy nhờ Ảo diệu ảo diệu ảo diệu ảo diệu Vẫn giữ chuối <laughs> Được đấy Được đấy Ui rồi ôi Sợ hết hồn hết hồn hết hồn hết hồn, Quả tính toán hơi chậm Tính toán gặp Greater thì hơi sợ sợ rồi anh em ạ à. May quá Được đấy Chúng ta còn một con Warrior nữa thôi Là chúng ta sẽ đủ bộ 9 Warrior Được Và hiện tại chúng ta cũng đang có chuối Rất ổn à, Anh em thấy là ngày trước ấy Mới cách đây có khoảng chục round thôi Tôi vẫn còn đang đứng thứ hai từ dưới lên Với cái số máu đó là 69 máu Bây giờ tôi vẫn 69 <laughs> Ổn đấy chứ Ổn đấy chứ Vẫn 69 máu anh em ạ Và đang ở trên cái con đường là đúng cái gọi là tiêu chuẩn Để chơi 9 Warrior Đấy là ở level 9 Là chơi ở round, round, round 21 Là chúng ta lên được level 9 Vẫn rất là đúng tiêu chuẩn luôn vẫn vẫn rất là đúng tiêu chuẩn ở trong cái cái cái layup này. Đấy, tuyệt vời, tuyệt vời anh em ạ. Đồ Đồ lấy được cái cướp điên à Ra con heo này Vậy là chúng ta up 9 Đã ấm up 9 rồi cho 4 đỏ vào Được không 4 đỏ 6 warrior 4 đỏ 6 warrior ở level 9 Rồi cũng được Đấy có con giữ máu vào đã Tạm thời là như thế Rồi Đồ hơi khèo ở trong cái ra vừa rồi anh em ạ Chả lấy được cái mẹ gì Thôi được rồi Để sẵn để tí lỡ ghép cái BKB thôi Ghép thêm được cái BKB Đấy chuyện này anh em thấy là có assassin nhiều đúng không Đấy như tôi đã chia sẻ Từ đầu game rồi ở trong bộ truyền thuyết ấy Với hai con lâm tiền Thuộc cái bộ Assassin Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người chọn bộ Assassin Đấy là cái lý do mà tại làm sao mà tôi lại lại, lại không chọn cái bộ Assassin à, Không chơi bộ Assassin Và chúng ta chơi Wario Chúng ta Wario cũng không phải là yếu nha anh em nhá Đấy mặc dù là không có con 7 Đấy nhưng mà vừa lấy tôi đang nói dở đấy Cái chuyện là có con 7 thì bây giờ nói tiếp Tại sao lại có con 7 nó lại Nó lại là một cái tốt ở trong cái trận đấu này Nó lại là một cái điều tốt Thì là bởi vì như thế này Mặc dù là chúng ta chơi Warrior Chúng ta cần có một cái con Warrior Trong cái bộ truyền thuyết 5 tiền để Chúng ta tăng cái sức mạnh của Warrior Nhưng cái con 7 lại là một cái con mà không cần thiết Ở trong cái đội hình này Ôi mẹ ơi lại gặp cái bọn Greater Bây giờ cái con cây nó lên mẹ ba sao rồi Ôi rồi ôi thế thì tèo rồi Úp lồng toàn bộ đội hình ở trong lồng Thế thì tèo thật sự rồi anh em ơi Trận này rao này chắc là mất chuối Thôi thì mất chuối cũng được nhưng mà đẩy ít thôi nhá Trông giống như là đẩy rất nhiều Mẹ ơi Nó nó nó, nó kìa Thì chết chết chết chết chết chết chết chết chết May quá anh em ạ à. Kẹp được cái con heo vào Nó đỡ đi phần nào đấy Kẹp được cái con heo vào Trời ơi Vai cứt Bao nhiêu máu đây Ui 14 máu ớt thế cũng không nhiều lắm nhở Thế cũng được Cũng được còn cái bộ Wario thì trong cái trận đấu này lại không ai chọn Bởi vì nó sẽ không có con Skelet Lancer Cũng như là không có con uh, Con chú quỷ Chính vì thế nên là tôi chọn cái bộ này Vì nó không có Thứ nhất là nó không có bộ counter cái bộ uh, counter thì cái bộ Insect thì có rất ít người chơi Tôi phải nói thật là như thế Insect rất ít người chơi vào cái thời điểm hiện tại Đấy 9m cũng rất ít người chơi Mà trong cái trận đấu này 9m cũng chưa ngon Nha anh em nhá 9m chưa ngon Đấy chín m có nhiều cái um, Nó không có ca lông thì 9m nó chưa ngon <clears throat> Nó sẽ không top 1 ở đâu Nếu mà chơi 9m Chính vì thế nên là Cái con đường mà chọn 9m bây giờ nó cũng rất là ít người chơi Đấy và bởi vì là hai cái bộ mà counter vào cái bộ này này hai cái bộ mà counter vào bộ warrior thì không ai chơi 9m và cái bộ insect ấy thì tôi nghĩ là sẽ không ai chơi đâu đấy thì chúng ta đấy là cái thứ hai nhá lý do thứ hai để chúng ta lựa chọn cái bộ warrior rồi bây giờ tôi sẽ xem là cái round 19 này gặp ai từ từ đây anh em ạ đó đây rồi ui giời đủ đấy đủ bộ rồi Chúng ta chỉ sợ cái bộ Greater khi mà chúng ta chưa đủ 9 Warrior thôi anh em ạ à. Bây giờ đủ 9 Warrior rồi thì lại không sợ nữa nhá <laughs> Được rồi, ổn rồi, ổn rồi <clears throat> Rồi, thế là chúng ta đã có đủ bộ Rồi, bây giờ lại nói tiếp này Nói mãi vẫn chưa đến cái cái <laughs> đoạn, cái đoạn quan trọng mới cần phải nói Đấy là cái cái vụ mà cái con con con chú quỷ ấy. Trong cái trận đấu này là không không không lên có bởi vì là nếu mà có chú quỷ thì những cái thằng Wick kết hợp với cả cả cả cả sáu exit ấy nó sẽ đấm chúng ta như anh em nhá. Đấy chính vì thế là trận đấu này mấy cái thằng mà chơi uh, chơi meta wick kết hợp với cả 6 exit ấy là đều có cửa nói cho nhanh. Đấy còn cái bọn đây đây đây nó chính là cái bọn meta này. Cái bọn Glacier Beat này đấm vào tự chết. Ok. Đấy Glacier Beat đấm vào tự chết. ô chết mẹ luôn ạ. À. Ui vãi cứt Đẩy phát chết luôn ạ à. <laughs> Ảo ấy nhở Ôi, ảo đấy nhở Đấm vào tự chết ạ Dã man Đấy còn cái lý do mà mà không có chúa quỷ Chúa quỷ mà kích hoạt trong cái bộ 6 Exorcist Wake thì chắc chắn là nó đấm tôi như con luôn Nếu mà tôi chơi Wario anh em nhá Đấy lý do là tại làm sao à, Không chơi Wario khi mà có con chúa quỷ Đấy còn nếu mà có chúa quỷ thì chúng ta Không chơi Wario chúng ta chơi chơi chơi đội uh, ờ, Wake ấy 6 Exorcist kết hợp 4 Wake rất ok Đấy, còn như cái trận đấu này là vì không có chúa quỷ thì lại chơi warrior cơ ờ bây giờ nó lại ngược thế cơ nó lại ngược thế cơ anh em ạ nó rất ngược luôn đấy, nhưng mà chính cái ngược đấy nó lại tạo lên được cái sức mạnh ở trong cái trận đấu này rồi còn cái lý do thứ hai thì chúng ta vừa qua rồi nhá chia sẻ rồi đấy anh em đấy là chọn một cái đội hình mà không có đội hình counter à, không có bộ counter không có bộ không có line up là counter cả rất hay Đấy, và cái lý do thứ ba ấy mà tôi muốn nói đến ở đây ấy, là cái bộ này nó counter vào khá nhiều những cái bộ mà nó đang là 10 điểm ở trong cái trận đấu này. Đấy, anh em có thể thấy là ở đây ở trong cái trận đấu này thì nó nó sẽ có là cái bộ uh, Hunter là cái bộ mình counter được. Bộ 9 uh, ờ, Assassin là cái bộ mà uh, chúng ta counter được. Đấy. Đó là những cái bộ mà chúng ta có thể đánh được còn những cái bộ Greater chắc chắn là ăn được rồi Greater đấm vào tự chết 6 Glacier đấm vào tự chết Nha anh em nhá Đấy Gần như là ăn được hết Chỉ có gót là có vẻ hơi ngại thôi gót thì hơi ngại thôi Gặp gót thì hơi ngại Chuyện này nếu mà chúng ta gặp gót thì nó có thể là 5 ăn 5 thua Nếu mà chúng ta kẹp hai con Doom vào thì vẫn có thể chơi được nha anh em nhá Còn Exorcist thì nói chung ấy là cái trận đấu này không sợ lắm Nó cũng chỉ là gọi là 5 ăn 5 thua thôi Gặp Egosit thì không có chúa quỷ thì nói chung là vô tư đi nhá Vô tư đi Không có chúa quỷ thì chơi 4 quick thì nó yếu chỉ là cũng chỉ là chơi 6 Egosit theo kiểu dạng ờ, kiểu cơ bản thôi Đấy là chính là là là kẹp uh, Hunter rồi kẹp rồng mà thôi Đấy thì nó nói chung là vô tư Ok à, Bây giờ chúng ta cứ ở chín và chúng ta roll thôi ở chiến roll 3 sao thì bây giờ tôi đang ưu tiên cho con uh, uh, con con con con gì nhỉ con ách và cái con uh, aquaman đó hai con này sẽ lên 3 sao ngoài ra thì cũng kiếm luôn tranh thủ kiếm luôn thiền trưởng với cả doom lên 2 sao kiếm luôn con uh, berserker lên 2 sao đó full 2 sao và hai con 3 sao ở level 9 thế là ổn rồi Đấy, bây giờ anh em lại thấy là tôi bây giờ đang ở top 2 nhưng mà không phải như là vừa nãy là top 2 từ dưới lên và bây giờ là tôi đang ở top 2 từ trên xuống đấy em Tức là rất ổn đấy chứ Rất ổn, chọn đội hình chuẩn một cái là ok luôn đấy, Chọn chuẩn một cái là rất là ok Rất là ok Rồi bây giờ chúng ta cứ từ từ thôi Giữ 50 tiền ở cái thời điểm hiện tại mà roll thôi Đây là gặp God này là thì hơi sợ một tí nha anh em nhá Bởi vì trận này có Bet Omen Bet Omen ở đây là God Saman này Hơi sợ một tí đấy Bộ này là nếu mà gặp God này là phải lên 10 Kẹp Marine vào anh em ạ nó đánh nó bằng con máy bay Nó đánh bằng con máy bay Kẹp Marine vào thôi Ở level 10 Hiện tại là gặp thằng này là khả năng thua là rất cao <clears throat> Thằng này lượt kèo này Mạnh đấy Form là cái bộ Saman kết hợp với bốn cọc Saman kết hợp với bốn cọc bốn gót bốn cọc bốn gót bốn Saman Và kẹp một con co Ok dồn tiếp thôi đây rồi Berserker lên được hai sao Ở cái slot thứ 10 tôi sẽ không kẹp Cái ờ, bọn Glacier anh em nhá Ở slot thứ 10 thì tôi kẹp Marine thôi Đây rồi Siren này Ok Xả tiền mạnh một chút nha anh em nhá Tôi muốn form đội hình ở cái round này Đây rồi Rồi kiếm con đu, Từ từ đã Từ từ đã Đây rồi Ui giời Được đấy Thôi rồi ok Stop here Chúng ta dừng lại giữ tiền thôi Rồi còn con Tutka này bán đi Con Tutka này không chơi Chúng ta sẽ ờ, chỉ lâng hai con lên ba sao thôi Hết tiền rồi Trận này thọt tiền nên là cũng không có nhiều tiền để có thể thể thể thể ôm được nhiều bài đâu Bây giờ dồn đồ cho con Doom này để nó gánh nha anh em nhá Dồn đồ cho Doom cho nó gánh tôi thời điểm hiện tại đi Đấy bây giờ là phải tích tiền để lên 10 kẹp Siren vào thôi anh em ạ Thôi chắc là tôi sẽ lên 10 rồi chúng, chúng ta kiếm 3 sao thôi Chứ còn bây giờ có Doom là nó là con hai sao ổn rồi Ui mẹ ơi cái con AM nó đứng đúng vào vị trí con Doom cay đấy nhở Gặp thằng này thế nào đây Exit Wick này Đấy Exit Wick Ở level 10 cũng đéo đấm được luôn này Không có 7 yếu anh em ạ à. Không ăn thua Không có chúa quỷ để cái bộ này vớ vẩn thôi Đấy là lý do mà tại làm sao đấy Là chọn cái bộ Wario đấy anh em Counter ngay Nó phải có con chúa quỷ thì cái bộ này nó mới mắc binh được Chứ còn không có chú quỷ thì thì, thì, thì yếu đấy chính ra là chúng ta chơi con doom nó vẫn ngon đúng không mặc dù không có con chúa quỷ không sao cái bộ này có con doom cũng là dam demon có khống chế là có cái cái skill khống chế rất mạnh khóa skill khóa khóa bọn gót chính ra nếu mà trong cái trận đấu này mà có con bảy tôi cũng đéo chơi tôi nói luôn là trận đấu này nhá solo với thằng gót lướt game thằng gót saman cực mạnh luôn trận đấu này toàn là là là là exit toàn là Egosit với cả toàn là, là Grieto thì cái bọn God Saman cọc thì ui rồi ôi nó đấm cho Grieto với cái đấm Egosit như con luôn. May ra chỉ có thằng Assassin này là nó ăn được cái thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng uh, thằng God Saman này. Thằng Assassin 9 Assassin này thì có cửa ăn này. Nhưng mà thằng 9 Assassin nó chắc gì nó đã có cửa ăn tôi. Đấy. Chắc gì đã có cửa ăn tôi. Làm gì có cái cửa ăn được cái bộ Warrior. Đúng không? Ăn được không? Ăn nổi không? Ăn nổi làm sao? Đánh vào phản chết thôi. Rồi ok Thế là tôi có thể xác định được là late game mà chơi với thằng nào đấy Đấy như dần dần là mấy cái thằng ví dụ như là Egosit là sẽ chết đầu tiên Trong cái trận đấu này Chúng ta ghép được thêm một gậy gai này Rồi ghép gậy gai luôn Chưa có cái gì thì ghép lốt cái đấy thôi Nói chung là những cái món đồ cần thiết tôi lấy được hết rồi Rồi Giờ có cái bờ linh cho con Doom thì tuyệt vời luôn anh em ạ Có thêm cái bờ linh nữa tuyệt vời nhưng mà chắc là cũng khó đấy ờ, Bây giờ round 30 rồi Thôi chuẩn bị tích tiền lên 10 thôi Kẹp thêm con Marine vào chứ còn Nếu mà bây giờ mà tôi gặp cái thằng thằng thằng thằng God ấy là sẽ bị đẩy nhiều đấy Không kẹp Marine vào là sẽ bị đẩy rất nhiều Bộ này nó không phải là cái bộ chống chịu đam sát thương phép là nó khỏe đâu Bộ Warrior nó chỉ chịu được đam vật lý thôi Chứ còn cái, gặp cái bộ kia thì nó sẽ bị đẩy rất nhiều máu Cần phải kẹp Marine vào sớm Ui lại cái đám ma pháp à Vậy là ghép được cái ngọc giảm hồi chiêu cho con Doom Lấy cái gì đây Tôi nghĩ là lấy cái giáp phản Giáp phản này ok này Được Cho nó trâu anh em ạ Tí nữa còn gặp cái bọn Bọn gót đấy Tí nữa gặp bọn gót là thế nào sẽ bị đẩy rất là nhiều máu Bây giờ chúng ta thêm máu cho tăng cái sức chống chịu cho cái con này Anh em ạ Giáp là to nhưng mà máu bé thì nó clear nó rất là nhanh Bọn nó bắn trưởng mà Tôi nghĩ là round này có khi chúng ta lên 10 luôn đi Anh em ạ Thôi tôi nghĩ là lên 10 Lên 10 kẹp cái con Marine vào cho nó an toàn Cho nó an tâm Chứ còn bây giờ để 9 mà không có Marine Tôi thấy gặp cái bọn God dễ toàn lắm Thôi anh em ạ Chơi cho chắc Mặc dù là tôi còn 44 máu đấy Nhưng mà anh em biết rồi đấy 44 máu ở trong cái giai đoạn lết này thì cũng chỉ hai round thôi là cũng bay màu rồi, đấy, bây giờ gặp Gladiator thì tôi lại không sợ nữa Tôi tuyên bố luôn bọn Gladiator bây giờ gặp tôi như gặp gặp bố luôn Đấm đi, đấm đi, đấm đi Đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm mạnh vào Đấm mạnh vào, đây Đấm đi, đấm mạnh đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi Đấm vào, đấm mạnh nữa vào Đấm vào tự chết kìa anh em kìa Đấm vào tự chết luôn kìa Anh em thấy không? Đấy, khi mà tôi lên được 9 Gladiator thì tôi ngại gì Warrior đâu Không ngại nha anh em nhá Warrior này Warrior của chúng tôi cái tuổi gì mà ăn được 9 Greater Nói cho nó nhanh <laughs> nói đến đây thì chắc là sẽ có anh em nhanh tay anh em bật ngay ở phần comment rồi anh em xuống comment anh em nói là ông nói nhầm mẹ rồi ông chơi warrior chứ ông chơi 9 cờ tơ đéo đâu <laughs> tôi biết <laughs> ok tôi biết nhá anh em nhá phân tí làm gì căng cho mấy ông không bao giờ comment tương tác tí vào chửi tôi <laughs> cho <laughs> tăng tương tác ờ, ok rồi, rồi tôi thấy ổn rồi mẹ, mình mình 44 máu còn lại nó toàn dưới 20 máu kìa dã man chưa anh em ơi anh em thấy chọn đội hình chuẩn nó, nó, nó ổn không cực kỳ ổn anh em ạ tôi thấy từ lấy giờ toàn những cái thằng mà nó bị tôi cao tơ nó, nó gặp tôi thôi chưa gặp cái thằng thằng gót thằng gót là thằng duy nhất đấm với tôi anh em ạ ấy ui mẹ gặp luôn ạ ăn được không trông có vẻ hơi căng đấy nhá Doom có, có Doom nó trúng rồi con nào đây Ê Doom Doom đâu ấy Doom đúng vào cái con bọ cạp biến ra từ Saman Nhưng mà có đỡ được không Doom còn nhiều máu anh em ơi Kẹp Marine vào rồi Ăn được luôn này Ồ vậy là vẫn ăn được Hay quá Rồi ôi Được quá bạn ơi Ồ Nhưng mà cái thằng Saman nó đang là cái thằng nhiều máu nhất Chắc là thằng này solo late game à? được chứ nhở, được chứ nhở, được chứ nhở tăng cường khả năng chống chịu của của Doom cái là khác hẳn ngay anh em ạ. Được đấy. Để kẹp thêm Marine vào rồi có giáp phản, nó có hồi máu. Tuyệt vời. Chỉ cần con Doom sống thôi, chả cần con nào sống cả. Lọt một con thôi là được rồi. Mỗi round thắng được là được rồi. Chiến thắng nó đang ở rất gần rồi anh em. Bây giờ chỉ còn có Gladiator này, 9 Assassin và một thằng Exorcist kẹp được cái con Saling Assassin với cả ờ, ba Assassin vào trong cái bộ exit thì đánh giá nó cũng không cao, nói cho nhanh. Không cao nha anh em nhá, không cao. ba rồng ờ, ba Assassin kết hợp với 6 exit Đấy. <clears throat> ba rồng ba Assassin 6 exit nhưng mà không sao, không vấn đề anh em ạ. Nó vẫn không phải là cái bộ đấm được cái bộ Warrior này. Warrior này nó phải cần kẹp Witcher cơ. Vô tư anh em ơi, đây rồi Ui dồi ơi, vô tư đi bạn ơi Vô tư đi Vô tư đi bạn nhé Ồ Anh em ơi Vớ vẩn rau này ăn nhiều máu này Trời ơi Vớ vẩn rau này tôi lại ăn nó nhiều máu này Anh em thấy con Doom chưa Con Doom nó đấm khỏe chưa Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi Ui dồi Doom solo nào Doom solo Solo Solo Ồ Solo Ồ solo Còn mẹ chơi bẩn thế nhở Có cái hồi sinh Mẹ cay thế nhở Lẽ ra mà nó không có cái hồi sinh thì tôi đấm chết nó rồi đấy Mẹ cay Cay thật <laughs> Xấu hổ thật đấy <laughs> Mấy cái quả như này hơi xấu hổ Cứ cứ cứ gáy thì xong rồi Xong rồi nó cứ bị toang ấy Đấy xấu hổ thật Nhưng mà không sao Thì cũng mấy cái quả như thế này ấy, thường thì Thì cũng có thể là đánh chống lảng được <laughs> khả năng đánh chống lảng rất cao nha anh em nhá <laughs> skill skill đặc biệt của tuấn cơm đánh chống lảng rất là giỏi khi mà bây giờ tự nhiên lại lái sang là đánh giá đối thủ là một cái đội hình mạnh đúng không <laughs> đấy thường là kịch bản nó sẽ là như thế nhá anh em nhá nhưng mà trong cái trận đấu này thì trời sao mình lại thật thà đấy nhỉ? <laughs> thật thà đấy thật thà đấy trận này thật thà thật thà thế này là thường là nó sẽ là được quý nhân phù trợ được uh, ông tổ của của của của con game <clears throat> ông tổ của ngành auto chess sẽ phù hộ cho chiến thắng trong trận đấu này <laughs> Liệu rằng điều đấy có phải là sự thật không Cứ chờ xem Ồ Nào ra đây Gót tiếp Ồ Vào đây vào đây vào đây vào đây Gót tiếp Được không Lần này ăn được không nhỉ Lần này ăn được không nhỉ Ăn nổi không Thực ra máy bay vẫn là một mà Máy bay vẫn là một Co ram vẫn là một Tức là vẫn có cơ hội đấm được nó ừ, Nhưng mà sau round này tôi cảm giác như là không ăn được nhỉ Ăn được không Doom vẫn đang gánh Doom hồi máu rất là kinh Ui có thằng đi rồi Chính là thằng Egosit anh em ạ Tôi biết ngay mẹ Egosit làm gì có cửa anh em ơi Egosit không có cửa Egosit gặp Saman đi thôi Egosit gặp Saman nó đẩy cho Thế là chỉ còn 9 Assassin Và God Saman thôi Ôi vẫn thua này ấy Cứ nghĩ là thắng Rồi rồi Có thêm cái BKB nhá Được Bây giờ bỏ cái gì đi để, để cầm cái BKB cho nó tăng cái sức chống chịu nhỉ Thực ra thì BKB cũng rất là cần Ok Lấy cái BKB đi Con Doom bây giờ nó phải là cái con sống lâu nhất gánh kèo Chơi với God thì phải có Doom mà nói chung ấy là 9 Assassin thì nó đang dồn đồ cho cho con uh, Sailing Assassin thì cũng cần phải có con Doom anh em ạ. Có con Doom để đấm với cái bọn 9 Assassin. Đấy Chuyện này tôi không có cái cái um, ờ, găng tay uh, Kira Chính vì thế là Chúng ta sẽ không có kẹp cái con Velomancer ở level 10 Tôi bây giờ tôi chỉ có cái hy vọng là cái bọn Saman ấy nó đấm chết bọn Assassin đi chúng, chúng ta đỡ sợ Chỉ Assassin ờ, không kẹp được Kira thì nó cũng hơi đuối rồi, thế lấy cái cái gì đây? Cái cái cái giáp này được không? Mảnh linh hồn này được này. Đánh với assassin cứ tăng giáp lên anh em ạ. Cho nhiều giáp lên, phản cho nó đau. <clears throat> Rồi. Để xem nào. Vậy là đa số là là ăn được đấy, bây giờ chỉ còn có hai thằng thì một trong hai thằng đấy là chúng ta vẫn có thể ăn được. Hơi đen nhỉ Aquaman cần lên 3 sao anh em ạ Aquaman lên 3 sao rồi tôi sẽ dồn đồ cho Aquaman mẹ có Silent Assassin 2 sao Phantom Assassin cũng 2 sao rồi Cái bọn này là nó mắc binh rồi đấy Bọn 9 xin là mắc binh rồi đấy anh em ạ Trông có vẻ căng đấy Có cướp điên sao mà chiếm nhanh kia Thôi xong rồi Ơ ờ, nhưng mà 9 Assassin nó đéo ăn được cái cái bọn Saman kìa 9 Assassin đi rồi Hay quá Thế là bây giờ đỡ lo rồi anh em ạ Đỡ lo rồi chỉ còn cái thằng Saman này thôi Run nốt nào Ui Một con ách Một con uh, Aquaman nữa là cái trận đấu này nó kết thúc rồi Anh em thấy không? Đâu cần 5 tiền đâu Đâu cần 5 tiền đâu Thế này mà tôi thấy vẫn ổn mà Đúng không? Vẫn ổn đấy chứ Vẫn ổn đấy chứ Round này liệu rằng là chúng ta có thể kết thúc trận đấu này được không? xếp bài như này là khả năng là là là tụm lại như này là tôi gây được nhiều đam lắm này rồi hóa đá toàn vô đội hình của địch ui rồi ôi hay quá co địch chết rồi co địch chết rồi co địch chết rồi đang đấm vào vẫn còn ba con ồ ờ, vẫn còn bốn con cơ không phải ba con vẫn còn tới bốn con bây giờ là ba con ba con vẫn sống vậy là đối thủ chỉ còn có sáu máu xác định đi là vừa Ôi rồi ôi bạn ơi <laughs> Vừa đủ <laughs> Vừa đủ luôn Ui rồi ôi Tròn trịa ghê Tròn trịa thế nhở Đấy anh em thấy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 cũng có thể đăng ký hội viên ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo Bye bye